Ờ, xin chào tất cả anh em nhé cái video này là cái video mà tôi muốn giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm một cái đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 này để cho anh em đi chơi à, tài xỉu bịp anh em đi đánh tài xỉu thì nó có hiệu quả lên đến 80 đến 90 phần trăm nhá 8 đến 90 phần trăm thì cái à, đồ chơi tài xỉu này thì à, nói chung anh em nào cũng dùng được anh em tay cái anh em tay con đều dùng được hết Đấy thì là cái ờ, máy để anh em chơi tài xỉu này hiện tại bây giờ đấy, nó đang là cái máy mà hột tài xỉu phân âm hột tài xỉu đấy. phân âm hột tài xỉu thì là cái máy này nó phân âm cho anh em tất cả những cái hột tài xỉu tất cả những cái hột tài xỉu hột tài xỉu chợ hột tài xỉu uh, bình thường đây hột tài xỉu nghệ hoa đó là những cái hột tài xỉu mà những cái máy này cái máy phân âm tài xỉu này nó phân cho anh em được 8 đến 90 phần trăm mới nhất hot nhất Đấy, và trên cái thị trường uh, tài xỉu bây giờ nhá đấy thì cái máy này cái máy này nó chính là cái máy phân âm đấy thì uh, cũng uh, rất là nhiều những cái video nói về những cái sản phẩm máy phân âm tài xỉu này hiệu quả cho anh em hay không thì do anh em tự anh em ờ, cảm nhận và tự anh em có thể là biết được cái đồ để chơi được hay không Đấy. thì ờ, tôi không tiện nói trên này thì còn cái đồ của tôi thì ờ, ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em đó chính là máy phân âm này nó báo chuẩn cho anh em đến 8 đến 90 phần trăm và cái điều đặc biệt và cái điều quan trọng nhất của cái máy phân âm tài xỉu này đó chính là cái máy phân âm này anh em tôi sẽ bao ồn cho anh em luôn nhé bao ồn bao ồn có thể là bật nhạc để test luôn cái um, máy phân âm này cũng được đấy bật nhạc test luôn được nhưng mà thôi bây giờ nửa đêm rồi đấy, cái hẹn em anh em à, cái video sau thì tôi sẽ test bằng à, cái trên nền nhạc cho anh em để cho anh em thấy được là cái cái máy phân âm tài xỉu này đấy, nó mang lại cho anh em khi anh em đi đến sân chơi đấy, như thế nào khi mà anh em đến sân chơi thì không cần phải cầm bất cứ những cái đồ chơi gì cả đấy, chỉ cầm duy nhất một cái máy phân âm này thôi đấy, một cái máy phân âm này vì sao tôi dán như này thì anh em thông cảm nhé tại vì là cái này thì à, tôi không thể tiết lộ được đấy không thể tiết lộ được đấy, thì à, anh em nào mà muốn à, tìm hiểu sâu thêm về cái dòng máy phân âm tài xỉu mới nhất 2020 này đấy thì anh em liên hệ với tôi qua số điện thoại 0972 41 từ quý 4 Đấy, thì anh em đến cơ sở thì tôi sẽ để cho anh em test và test trên cái dàn nhạc luôn anh em nhé bao ồn cho anh em luôn Đấy, bao ồn cho anh em luôn rồi ok bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này Để test cho anh em cái độ chính xác của nó thì uh, trước khi test thì tôi cũng uh, thử qua cho anh em cái hột tài xỉu này Đấy, thì nói chung là cái hột tài xỉu này nó là hột tài xỉu chợ thôi anh em nhé hột tài xỉu chợ thôi nó không có cái cái gì cả đấy thì anh em đến thì anh em có thể cầm nắp chén đĩa đấy, hột của anh em anh em đến anh em thử máy nhé đó nắp dán vào cho đẹp thôi thời trang ok bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này Đấy, để máy đây thì cái máy này tôi cũng nói luôn với anh em là cái chế độ dung của cái máy này nó có ba nấc chế độ anh em nhé đấy nó ba nấc chế độ đấy nhưng mà nó chia thành hai phần đấy, một phần là anh em chọn chế độ ờ, là báo tài báo xỉu và anh em chọn chế độ nữa đó chính là báo mặt của hồ tài xỉu đấy, báo mặt hồ tài xỉu thì ờ, đây tôi đang tôi đang ờ, để cái chế độ là báo tài báo xỉu cho anh em đấy, báo tài báo xỉu thì cái báo tài báo xỉu này thực ra là tôi làm cái video này để còn à, xem là cái độ chính xác của nó là bao nhiêu thôi đấy nhưng mà cái máy phân âm thì nói chung là nó chỉ phân âm mặt hột tài xỉu thôi đấy chứ không à, phân âm được tài phân âm được xỉu nhưng cái dòng máy này của tôi nó có phân âm được tài phân âm xỉu đấy, thì là một ngắn đấy, à một dài thì anh em đánh tài còn hai ngắn anh em đánh xỉu nhé còn một ngắn một dài thì anh em đánh lửng ba bốn năm gì đó nhá đó thì bây giờ tôi uh, test cho anh em trước khi vào anh em bật máy đã bật máy lên thì anh em ở đây nó có cái nút trắng nhá ở đây nó có nút trắng thì anh em bấm đó như thế là đã là ok đấy. anh em bấm luôn nữa đấy là nó có hai cái chế độ anh em nhé anh em bật chế độ nào thì nó sẽ theo cho anh em chế độ đấy ok giờ tôi sẽ test cho anh em này đấy máy báo rất là êm đúng không anh em tôi sẽ bỏ 3 tiếng đầu nhé đấy ok đấy. từ anh em à, đợi tôi chút đấy hai ngắn hai ngắn anh em đánh xỉu đúng không đó xỉu đúng không anh em tiếp tục anh em này một dài một dài anh em đánh tài nhá khoảng tầm 80 đến 90 phần trăm là anh em đánh tài mở cho anh em này đó ngũ lục tài đúng không anh em cái này nhá tôi xin nhắc lại với anh em là tôi bao ồn cho anh em luôn nhá Đấy, cho dù anh em có thể là đến sân chơi đá gà hay là đến ờ, đám cưới đám ờ, ma hay là bất cứ những cái đám gì thì ờ, nhạc nhẽo hay là ầm mỹ máy phân âm này chấp hết Đấy, chấp hết để cho anh em có thể là uh, đoán được mặt hột tài xỉu chuẩn nhất nhé hai ngắn anh em đánh xỉu đúng không xỉu một dài một dài anh em đánh gì một dài anh em đánh tài mở cho anh em tài hai bốn sáu, anh em thấy chuẩn chưa tiếp tục cho anh em chén cuối cùng nhá một dài tiếp tục tiếp tục một dài thì anh em đánh tài tiếp mở này đấy 554 đúng không anh em tiếp tục một dài mở cho anh em tài ngũ lục tài luôn hai ngắn xuống xỉu mở xỉu đấy thì cái chén này phản đấy chén này phản phản tại vì sao tại vì là tôi lắc quá nhanh đấy tôi lắc quá nhanh nên là cái máy này nó vẫn chưa thể phân hết được đấy Để, à, tôi à, review cho anh em đấy cái bộ máy cái à, bộ đồ chơi cái máy phân âm tài xỉu mới nhất 2020 này đấy mới nhất hiện tại bây giờ luôn anh em nhé đấy thì ờ, anh em nào mà muốn sở hữu hay là anh em nào mà muốn được uh, sử dụng cái máy này anh em đi đánh tài xỉu thì là anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đấy thì anh em đến cơ sở thì tôi sẽ tư vấn cho anh em sâu thêm về cái máy phân âm tài xỉu này máy phân âm hột tài xỉu mới nhất 2020 này chào tạm biệt tất cả anh em đấy thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mà tôi ờ, tiếp tục nói về cái máy phân âm ở những cái video tiếp theo chào tạm biệt tất cả anh em